<laughs> Ok, Phạm à, ơi. Đứng lại đi, sao không cưới luôn cay đó đi rủ tôi vậy hôm nay đi chơi mà thác cơm chó vậy Alo Trời ơi sao mi này kỳ cục ghê á Tính ra hôm nay bọn mình đi cắm trại với nhau Thì bọn tôi đi chơi đuổi bắt thôi chứ có gì đâu Mà nói giống như là tôi với Kairon bỏ rơi bà vậy hả Trời ơi trời gì bỏ rơi Tôi ngồi mình một đống hai người chơi rượt bắt Còn nói không bỏ rơi tôi là sao vậy hả Đây đây đây, đây, Sam ơi có xíu vậy thôi mà cũng ghen nữa Tôi nói Sam nghe nè Tính ra bọn mình đi cắm trại với nhau không Thì bọn mình đến nay bọn mình phải vui chơi Mà tôi thấy Sam từ nãy giờ ngồi một mình ở đây á Tôi tưởng là Sam gọi là ngồi nghỉ Sam không không muốn chơi cho nên tôi với cay rồi mới chơi đuổi bắt đúng không cay đúng rồi chính ừ, xác ừ, trời ơi đây nãy giờ sam lùi sam rồi không chịu không làm gì chơi cái sam rồi đó không tin tụi tôi tự chơi với nhau luôn đúng rồi trời quá đáng đây đây để tôi chứng minh trong bếp thế nào ông bỏ rơi tôi này như nào đây cái gì đây Lèo quá ông, lèo quá cặp đứng cạnh nhau còn lèo tôi đứng ở góc xó này nhìn không? Ôi trời ơi. Ôi trời, cái gì vậy? Tính ra nha là tôi với cây là bạn thân với nhau thì bọn tôi để lèo kế bên nhau thôi, có gì đâu. Còn còn Sam thì bây giờ Sam con gái cho tôi nhường cho Sam nguyên một cái chỗ to thế này để Sam dựng lèo luôn, quá đã ờ, luôn đúng cây? Đúng đúng đúng đúng. Đơn lẻ loi vậy. Còn đây còn đây tới đây tới nữa bắt phốt tiếp là đây gì đây. Gì nữa, gì nữa. Nguyên cái thằng có màu xanh, có màu đỏ của cây là sao màu tôi ở đâu? Màu tôi ở đâu? màu xanh mà tiếp là cái nồi này là sam đó là đúng là, rồi là cái đầu của sam là cái nồi này nè đừng có sao? đừng có sao đừng có sao? nhìn là biết là tôi là người dư thừa rồi rồi rồi rồi được rồi để phong nói sam nghe tính ra là cái thảm này nó có màu của phong với lại cay là bởi vì sáng nay phong ra chợ không thấy người ta bán cái này là màu của phong với cay ừ. cho là phong mới mua thôi chứ phong đâu phải là không muốn mua màu của sao đâu tại vì màu của sam không ai bán hết hiểu không gì kỳ vậy ơi mày mày mày đặt nó thương tôi nhất đồ hen trời ơi sam là số 1 sam là nóc nhà hen trời ơi trời thôi thôi tôi dỗ tôi đi về hai cái chơi mình đi Thiệt xí gì kìa ờ, à, ờ, ờ, Thôi được rồi Thôi được rồi rồi Sam Sam Sam Được rồi Thôi được rồi Trời ơi có xíu gì mà cũng giỏi nữa nè hoa tặng Sam nè Đó tặng Sam hoa nè Ông ông còn ngắt bông được đường tặng tôi Cảm ơn ông Ông tâm lý quá Lấy hoa màu đỏ luôn Trời ơi lấy hoa màu, màu, màu đỏ để tặng cho cai chứ còn gì nữa Trời ơi giờ sao tôi đi về không thèm nói chuyện mấy người <laughs> nữa Rồi rồi rồi xin lỗi xin lỗi Xin lỗi Sam Sam Sam đứng đứng đứng lại đứng lại đứng lại không nói nghe nè Trời ơi Sam mày dễ dỗi quá thôi được rồi Vậy bây giờ nè Hai bọn tôi không chơi chung nhau nữa Bọn tôi quyết định là cho Sam vô chơi chung nữa được không à, cũng được á, nhưng mà chơi cái gì cho vui vui nha Không chơi đuổi bắt nha, hai người lại bỏ rơi tôi đó, tôi không chịu đâu À rồi, rồi, rồi, bây giờ bọn mình bọn mình chơi trốn tìm được không cay Ủa, chơi trốn tìm, ủa có ba đứa mình thôi hả? Đúng rồi, ba đúng đứa đủ mà. chơi trốn tìm rồi Thôi, cũng được, trốn tìm ừ, được, người bắt người tìm đúng không? Rồi, rồi ok, được rồi bạn ơi Hay, trời không hiểu sao tự hôm nay cay cay Ron chơi chung với mình á, Sammy lại ghen mọi người à, không hiểu sao ghen với lại cay Ron luôn á Thôi được rồi, vậy bây giờ chúng ta cùng nhau chơi gọi là trốn tìm nha Ok, let's go, let's go năm 5, 10, 15, 20, 25, 30, 100 Rồi ok, tôi là đếm đến 100 rồi đó, không hề ăn gian nha Sao với lại là cái đó anh trốn xong chưa? Hả? Chở xong Xong rồi, tôi xong rồi Xong rồi đúng không? Không thấy luôn á rồi ok được rồi giờ không đi kiếm nè Rồi ok bạn ơi đó bây giờ là chơi trốn tìm là chắc chắn là cho Sammy chơi chung nè Sammy khỏi rồi là giận nữa nha ok Rồi Sammy đâu rồi ta cái đó đâu rồi ta à... <laughs> trời ơi chết rồi không cần thấy thôi, chết rồi trốn trốn um... Ơ cây ron đâu ta không thấy Sammy đó ta cây ron ta ừ thấy rồi thấy cây ron kìa ờ, thấy cây ron kìa à trời cây ron mình bắt được bạn rồi nha mình bắt được bạn rồi nha được? <laughs> sao đấy được vậy cây cây mình sẽ bắt được bạn nè Ôi sao cái gì? Trời ơi, cái đôi này kém quá vậy cũng bị bắt nữa rồi. Ok ờ, thôi, thôi coi cái chỗ này là siêu zip luôn mà bạn cũng kiếm được hay thiệt. Wow. Trời ơi, tôi mà tôi mà ơi cay bây giờ tôi kiếm được ông này vậy hai đứa mình đi kiếm trời chơi tiếp được. Rồi cay ơi, hai đứa mình đi chơi dãy dây đi cay ơi. Là xưa là xưa. Rồi kia đứng lại. Vậy? Tất dễ sợ là tất cái gì mà ông bỏ rơi tôi nhanh vậy? Sao ông kia tới tôi mà bắt tôi mà Trời ơi, tính ra tôi bắt được cây ron thì bây giờ là tôi xí được ron rồi hai đứa tôi đi chơi trò khác còn sao cứ trốn đi tí nữa tôi quay lại tôi kiếm đúng không? Đúng không ta? À, gì kỳ vậy? Trời ơi, trời, tức vậy sợ tức mà nhấc hai cái nách luôn nè bao ơi, thôi tôi đi về. Nè. À, à, thôi thôi, thôi Sam ơi, Sam ơi, đừng Ủa, đừng đừng. Trời ơi. Trời ơi Kai ơi tính ra kế hoạch của hai đứa mình hôm nay chọc cho Sam ghen lên Hai tại về nó Sam ghen thiệt luôn Kai ơi Trời ơi có vậy rồi giỏi quá trời giỏi luôn kìa ờ, Nhìn kìa nhìn kìa giỏi kìa trời ơi thương quá thương quá Ơ Sam ơi Sam ơi thôi nè nè Phong có nói Sam nghe nè Thôi Sam đừng giỏi nữa Phong có cái cái cái bông hoa bên đây đẹp quá nè để Phong hái cho Sam nha Sam nha Đây đây nè Sam nè Bông hoa đâu Trời ui Ôi cái gì Ôi Ôi Ôi my god cái gì vậy cái gì vậy Ôi Nhìn kìa Cái gì mà cái gì đâu mà một đống hết ghi từ trong hang chui ra vậy Ui. Không, không, không, ơi, tiểu cắn có cái gì vậy Mấy con này tránh ra không được đánh Sammy Ui, Ủa, trời, nhiều hết ghi quá Trời ơi, nhiều hết ghi vậy Ui, Ở bên trong hang vẫn còn nha mọi người nha Nó nhiều lắm luôn á tôi xem coi ai à đi xem nó thùng à Ôi, bạn ơi, hình như chỗ này là hang ổ của Husky sao bạn ơi Trời ơi, chết rồi, hình như cái này là hang ổ của Husky rồi mấy bạn ơi Tính ra là là bọn mình chỉ mới gọi là đập cái bông hoa này thôi mà mấy con haki từ trong hang chui ra quá trời luôn á trời ờ, kìa hình như ở trong kia còn nữa đó ui trời ơi đông quá à sao giờ sao không ơi bây bây bây bây giờ á tôi thấy ở chỗ này đến tận hơn 100 con haki là bọn mình sẽ không thể nào mà có thể chiến thắng được bọn nó đâu bây giờ bọn mình về làng đi bọn mình về làng mình bàn kế hoạch đi đi đi, đi lên mọi người ơi trời ơi ghê quá oh my god chạy đi mọi người ơi à, à, chị danh lên mọi người về nhà à. về nhà ba mọi người trong làng Hero Team biết rằng Husky đã xuất hiện Husky đã xuất hiện ơi cái gì vậy cái gì mọi người ơi nhìn ở phía trước kìa hình như là mấy con Husky nó nó đã vô làng của bọn mình rồi ôi trời ôi trời oh my god như vậy có nghĩa là bọn nó đã xâm chiếm ngôi làng Hero Team của bọn mình rồi Từ đây ngôi làng Hero Team sẽ biến thành làng Huggy Trời ơi trời ờ, Không được rồi Chịu đâu Oh my god, từ từ, từ mọi người mọi người bình tĩnh mọi người bình tĩnh. Bọn mình vẫn bọn mình vẫn chưa biết rằng là mấy con Huggy này có tấn công bọn mình hay không. Cho nên chúng ta phải từ từ thôi, từ từ. Mọi người để để để để để phong test trước cho bây giờ nha. Bọn mình à, phân công đi. À, tôi sẽ đứng ngay tôi nhìn, hiểu không? Kai cũng đứng ở đây nhìn chúng tôi, còn Sam sẽ chạy ra đó để xem còn nó có đánh không. Gì kỳ vậy? Trời ơi, đánh không bây giờ, ông sao cái gì ông sợ tôi vậy nãy giờ tôi nhường cái con gái đó tôi nhường bà Đúng ra tép trước đây nhường con ra trước bà ra trời ơi ôi trời ơi gì đâu kỳ cũng trai đâu không phải nhường tôi chứ tôi chứ bắt tôi ra rồi là ăn thịt tôi sao rồi rồi rồi được rồi tôi giỡn xíu mà làm ghê rồi bây giờ tôi sẽ lại chui quá em lại gần nè lại gần nè ui ui ơi mọi người ơi hình như cái con husky này nó không đánh bọn mình thì sao á ui ui gì vậy ờ, gì vậy không sao không sao không sao cái con husky này nó không đánh bọn mình Ôi trời con này nó hiểu được tiếng tiếng Anh bạn ơi. Wow. Wow, trời ơi, tính ra mấy con Husky này hình như bọn nó không đánh không đánh chúng ta. Trời không sao không sao không sao. Ơi mà khoe đã. Nếu như bọn nó đông như thế này á thì làm sao bọn mình có thể sống trong ngôi làng này được. Trời ơi, trời. Ê mọi người, quay coi nè. Nó đẩy luôn cái tượng con vịt xuống dưới để nó leo lên trên đây đứng nè. Vậy nè. Rồi sao rồi. Anh dịch mất ngôi rồi, dịch mất ngôi vàng rồi. Anh dịch đã bị bọn nó quăng xuống dưới như là một bịch rác để bọn nó leo lên trên đây mà nó đứng các bạn ơi trời trời tội nghiệp dịch quá nó đạp nó đạp nó đạp trời ơi nó đạp dịch luôn các bạn ơi trời trời ờ, thôi không xong rồi dịch quá cái này đúng kiểu đạp dịch luôn cái này chắc chắn là bọn nó đang có ý định muốn xâm chiếm làng Heroty của bọn mình để biến thành ngôi làng của bọn nó rồi các bạn ơi không được rồi nó leo lên cả nóc nhà của tôi luôn kìa nó leo lên nóc nhà của tôi luôn kìa trời ơi không được rồi bây giờ Sammy, Kairon, lại đây, lại đây, lại đây, đây, bên này, bên này, bên này, bên này, bên này, bên này. Bây giờ nha, nhân lúc á bọn nó vẫn chưa gọi là tấn công chúng ta và bọn nó vẫn chưa gọi là chiếm được ngôi làng của chúng ta thì chúng ta phải tìm cách để tiêu diệt bọn nó, không để cho bọn nó sinh sôi nảy nở thêm, hiểu không? Đúng chính xác. Nhưng mà phải làm cách nào đây? bây giờ á làm cách nào á bây giờ chúng ta cần phải có một căn cứ để chúng ta gọi là ở trên đó chúng ta bàn kế hoạch với nhau tôi nghĩ rằng cái ngọn núi trên kia là hợp lý nè bọn mình lên trên đó đi đi đi đi đi ờ. đây đây ok ok đi đi rồi ok bạn ơi bây giờ bọn mình đã tập hợp tại căn cứ bí mật của bọn mình rồi nè ờ ra thì nó cũng không bí mật lắm đâu nó nằm ở trên núi nhưng mà cũng đã giúp cho mình tránh xa được gọi là 100 con hất đi rồi bây giờ cái đó ừ. sammy Tôi nói cho hai người biết nè Bây giờ á chúng ta là những người đã thả mấy bọn Husky này ra Cho nên chúng ta phải tìm cách nào đó để tiêu diệt hết bọn nó Trước khi anh Dịch vào trong Minecraft Chứ anh Dịch mà vào trong Minecraft anh Dịch biết bọn mình thả bọn Husky ra là anh Dịch sẽ đuổi mình ra khỏi team đó hiểu không <laughs> Ủa bọn mình cái gì Ông là ông là người thả tôi có thả gì đâu Trời trời thôi đuổi ông mình được rồi Tính ra tôi thả bọn Husky ra lúc đó có Sam với lại Kai ở kế bên cho nên là hai người cũng bị liên lụy hai người cũng sẽ bị đuổi khỏi team nếu như hai người không giúp tôi hiểu không ờ. cái gì kỳ vậy trời ơi ông có kỳ vậy ra bây giờ nè đừng có nói nhiều bây giờ phải bàn kế hoạch để tiêu diệt bọn nó đi bây giờ hai người có kế hoạch nào để có thể tiêu diệt 100 con husky này không có ai có kế hoạch gì không hả tiêu diệt 100 husky dạ từ từ để tôi suy nghĩ coi suy nghĩ suy nghĩ suy nghĩ <gasps> ôi có cách rồi có cách rồi trời ơi một mình đây có cách rồi bây giờ husky nó có 100 con là mình có ba người làm sao tiêu diệt đúng không bây giờ mình dùng súng mình bắn tụi nó là tụi nó chết chắc luôn Ông Minh à Dùng súng để tiêu diệt bọn nó hả Nghe cũng hay đó Nhưng mà Ừ Cai Lon thấy thế nào Cai Cái cách gì mà dùng nó tàn bạo quá vậy Bây giờ mình xuống dưới mình làm bạn với nó sau đó mình giả bộ nói với nó là hãy đi ra chỗ khác khỏi đi tào lao tào lao ông làm như là ông chuyện với bọn nó là được bọn nó là quái vật á ông mà xuống nói chuyện bọn nó bọn nó nó, nó sẽ nhai đầu ông luôn á chứ đó mà nói chuyện đây bây giờ trời ơi khùng vừa tôm nội bây giờ nếu mà nói như vậy thì, chơi súng đi bạn ơi Ai, hợp lý được rồi ok vậy thì bây giờ chúng nó sẽ làm theo kế hoạch của sammy đó chính là sử dụng súng để tiêu diệt bọn hacky đây tôi có chuẩn bị súng trong đây cho mọi người nè đây đây vô đây vô đây ui xịn sò vậy xịn sò bò cười vậy đây đây đây đây đây đây đây Trời cái cây súng kia của Kai á, vứt đi vứt đi mấy Trời cây này ơi, súng đồ chơi. Đó, cầm. súng đồ chơi đừng có dùng. À, Sam cầm đi. À. Đó, súng này được một cái chúng ta sẽ cầm hai tay luôn đó, vậy nó mới biết được không? Đó. Ui, vậy. Thấy ghê không? Thấy ghê không? Đó mà mình bắn được hai tay luôn coi nè. Đó. Ghê chừng. Thôi bị vip luôn. Được rồi, ok. Bây giờ Kairon và Sammy hai người đã sẵn sàng chưa? Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện chiến dịch tiêu diệt 100 con Husky Let's go, tiến lên Được rồi, bây giờ cái đôi và Sammy, hai người đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng Vậy thì bây giờ, tiến lên Husky nè, Husky nè Bắn vào nó, bắn vào nó mày hất ghi với chúng tôi mày ôi tôi hết đạn rồi tôi hết đạn rồi tôi hết đạn rồi ôi ôi nạp đạn nạp đạn nạp đạn đây này hết ghi nè hết ghi con tôi nè ôi ờ, đây đông quá bạn ơi đông quá bạn ơi luôn trời ơi à, cái đó đây cái đó đây ông đang ông ông có bị sao vậy tôi thấy chỗ ông bị hết ghi bao dây quá trời kìa mình em bắn tụi đó để nha trời xuống mình hết đạn rồi bạn ơi Ê, cái gì đây cái ơi cái cái trời ơi hình như là cái đó bị tiêu diệt các bạn ơi ui còn còn sam thì sao sam ơi tôi rồi xong mà Sammy của tôi bị tiêu diệt rồi bạn ơi còn có mình tôi à không sao tôi sẽ chiến thắng mọi người yên tâm ai dạ, dạ, dạ, mà nó khỏe quá mà nó khỏe quá mất đi chúng tôi ai ai ai ai đau quá ai à, trời ơi bị đánh bầm dập gọi là cả tim rồi là đăng sức khỏi trái đất luôn bạn ơi trời đau quá đau quá cái đôi đây ông có à. sao vậy cái đôi đâu bạn ơi trời nó đánh rồi nó đánh mà nó không tha chút nào luôn trời ơi ờ, đánh tầm dập người luôn sao trời ơi nó làm tôi lãng cảm nó quánh lên bờ xuống luồng xuống luồng lên bờ nó có vào không chịu đâu mình không thể nào chấp nhận được mấy con hít đi này các bạn ơi nó đã vô trong làng mình nó chiếm ngôi làng của bọn mình rồi mà nó còn đánh bọn mình nữa kỳ này mình phải tìm cái cách nào đó để tiêu diệt hết bọn nó mới được ok bây giờ là cách của sam là không được rồi nè tại vì á là bây giờ chúng ta có dùng súng ấy chúng ta cũng không đánh lại bọn nó đâu tại bọn nó đến tận 100 con lận còn chúng ta chỉ có ba người thôi cho bây giờ có cách nào khác không ha có cách nào khác không trời ơi trời một cái bị thùng á tới cuối cùng thì cũng phải dùng cách vậy? của mình thôi <laughs> sao cách vậy mình à, lỗi à, mình hay dở tròi thôi bạn có nhớ hôm trước đó mình có chế tạo ra một cái con gọi là siêu anh hùng hero team không đó tất cả hero team được kết hợp lại thành siêu anh hùng á bạn nhớ không siêu anh hùng hero team à là cái con nhân vật mà cả hero team kết hợp lại với nhau cái tay là mít dịch cái chân là gọi là siro cái đầu là phong cận cái mình là cairon kiểu vậy hả đúng rồi cái con robot mà mình chế tạo đó bạn nhớ à, không bây giờ chúng ta sẽ phải sử dụng cái con đó chúng ta kết hợp lại chúng ta sử dụng sức mạnh của nội tại chúng ta kết hợp tám thành viên lại để đánh tụi huggy này đảm bảo thắng luôn à, ừ cũng ừ. được đó bây giờ á muốn chiến đấu được với bọn nó thì chúng ta không thể nào mà đánh lại đâu nhưng mà nếu như sử dụng cái con gọi là người ta cái con hero team nhân vật hero team được kết hợp từ 8 người đó lại với nhau thì mình nghĩ rằng nó sẽ có đủ máu và đủ sức mạnh để có thể tiêu diệt được đó ok ủa mà mà chắc không phong tại vì một con mà đánh được trăm con sao được Trời ơi, tôi nghĩ là thắng được mà tại con này khỏe lắm đúng không cay? Đúng rồi, con này khỏe lắm. À quên nữa mà cái con này nó có một sức mạnh nữa đó chính là nó có thể biến to ơi là to luôn. Ừ, hợp lý hợp lý thôi được rồi. Vậy bây giờ thì cái rồi, tôi sẽ giao trong trách nhiệm đó chính là biến thành con đó và tiêu diệt với bọn nó được không? luôn chơi luôn được rồi ok vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau sử dụng đến nhân vật siêu cấp vô địch hero team để gọi là tiêu diệt bọn nó nha bạn nha let's go let's go hero team siêu cấp vô địch biến hình Trời ơi bạn ơi nhìn cây ron ngầu quá bạn ơi Cây ron ơi tôi không ngờ là nhìn ông ngầu đến như vậy luôn á Ơi cây như vậy là ông có thể đánh ừ. nhau với bọn nó được đúng không Chứ còn cái gì nữa Bây giờ bạn có muốn coi sức mạnh của mình không Được được được Vậy cây ron bây giờ hãy tiến lên đi nào cây ron Cố lên cây ron Cố lên cố lên Người chúng tôi là Ui, Ui. Thôi Duy chúng tôi Ui trời hay quá luôn một phát chết một con luôn Trời mạnh dữ mạnh dữ Ê cái Duy với chúng tôi Trời ơi mình mạnh quá bạn ơi Bây giờ mình đánh được là một phát chết một con đúng không Bây giờ mình đánh 10 con cho bạn coi nè Hay quá hay quá tiến lên đi cay Đi này nè bay nè hay quá hay quá trời ơi một mình cay chắc hết 10 con luôn ủa sao ủa sao tiền cay chạy vậy chạy vậy cay ui ủa sao sao cay xịt cõi vậy phong gì kỳ vậy ờ, có nghĩa là cay đang xuất khỏi thế giới đó chạy sao ơi trời ơi à, cái cay trời trời cái gì mà thể hiện vậy cái gì mà thể hiện chi sao bị đánh chết vậy trời Trời đất ơi, Kairon ơi là Kairon gáy làm cái gì xong cái cuối cùng bị bọn nó đánh chết vậy Tôi đã nói rồi á, một mình ông làm sao quýnh lại 10 con Trời ơi trời Vậy thua rồi, trời ơi làm sao mà thắng được rồi, trời ơi Phải bình tĩnh, bình tĩnh, cái này là do tôi gọi là ốm yếu vậy thôi Cho nên tôi đánh 10 con không lại, bây giờ tôi biết anh to hơn nữa nè Tôi đánh gọi là hết tụi này cho mọi người coi ừ chị Đúng rồi các bạn ơi Mình nhớ là hồi nãy cây ron có bảo á là cái con này nó có một cái kỹ năng có thể biến thành siêu to khổng lồ Ok được rồi Kai thử biến cái Kai Nào Để mình biến cho bạn coi Hãy Chà được rồi bây giờ cây đó hãy gọi là đi tiêu diệt bọn nó đi cây đúng, đúng rồi để mình tiêu diệt cho nó cho bạn coi ok ơi hay từ từ bây giờ bọn mình phải leo lên trên nhà của ca mui để mình quan sát từ cây đó đánh nhau bọn nó bạn ạ ok leo nhà leo nhà ca mui à, leo đây ờ, xíu nha đừng quánh nha để lên xem thử coi à. ok ok để tôi xíu tôi lên trên cao tôi coi coi cây đó tiêu diệt bọn nó như thế nào rồi ok bạn ơi bây giờ bọn mình đã lên trên nhà của ca mui nè bây giờ bọn mình có thể nhìn được cây đó từ trên cao rồi cây đó đây hãy tiêu diệt bọn nó đi cây Đúng Đó, rồi. mày ơi, nãy giờ mình tập thể dục phải mẹ thấy mình đang ngồi múa đây không? Nãy mình tập thể dục đủ rồi nè, bây giờ đuổi mày ra. À, tập thể dục để đánh nhau. ai Mày với mày, đây nè, ghê chưa? Ôi, ôi, ôi, ôi tôi không thấy được gì luôn á. <laughs> Tôi thui á. Ôi, <laughs> ừ, bây giờ chùi cay kìa. Cay ơi. Nãy giờ. Sao? Chúng tôi nè. Sao tôi không thấy ông quýnh bằng nó mà tôi thấy ông tàn đào mấy cái lỗ làm gì cay. Ôi trời ơi. Khó quá bạn ơi. Mình to quá, mình không thấy gì hết trơn á đó. <laughs> Trời ơi. Cay vậy. Bạn to, bạn quýnh quá trời ơi bày nè bày ấy à ôi rồi ôi rồi ôi rồi trời ơi trời ơi quýnh thôi trừ trăm cái trúng được con từ nãy giờ quýnh một trăm cái mới trúng được một con trời trời lâu quá cay ơi trời ơi gì vậy cay ăn làm gì phong là tập tạ <laughs> gì vậy anh mình đang cố gắng là cố gắng là còn ho nữa nhưng mà gió đen mình không thấy đường bạn ơi tụi nó nhỏ quá tụi nó nhỏ quá nó nhỏ quá mình quýnh không lại hả trời trời mình sắp mình sắp mệt xỉu rồi bạn ơi ô trời ơi ui cây trời ơi cây đơn cây đơn mệt xong tự sạch khói quýnh mà quýnh bọn con hết mấy con hất kỳ nó không thèm quýnh cay luôn bạn cai ron tự quýnh xong tự mệt quá tự đăng xuất khỏi thế giới ủa gì ui kỳ Ê sao lạ vậy tôi lần đầu tiên tôi thấy có cái kiểu người này luôn á không vâng, lạ ơi à, trời bạn ơi vậy là coi như bọn mình thua rồi bọn mình không phải thắng bại rồi cai ron ơi ông vô dụng quá trời quá Ôi, trời ơi là trời gáy cho cố vô kêu rằng là có khả năng biến to rồi cái gì mà gì hero team siêu cấp vô địch cái gì đó mà cuối cùng xong vẫn gọi là không đánh lại bọn hết ghi mà còn nhục nhã hơn ở chỗ là cây Kyron quýnh tự mệt xong tự chết trời ơi nghĩ mà chán luôn phong ơi nghĩ mà tôi thấy chán, chán luôn á trời trời trời hỏi được rồi phải bạn ơi này do mình gọi là sử dụng năng lượng ờ, là không có kiểm soát nên là mình mới bị vậy thôi <laughs> trời ơi trời ơi thôi thôi nói chung Gì? thua à thua không nói nhiều cái đó nơi nói chung là cay vẫn thua bằng Husky <laughs> thôi được ờ. rồi à... bây giờ đã đến lúc không cận thông minh nhất hành tinh vũ trụ hết với điện ảnh Minecraft ra tay đây <laughs> từ nãy đến Ủa? giờ tôi đã nghĩ được một cái cách rất là hay để tiêu diệt bọn nó rồi các bạn ơi và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với cách của tôi nha let's go rồi ok bây giờ chào mừng cái đôi cùng với tất cả các bạn fan đã đến với cái bảy siêu cấp vô địch của mình à à à à, à. ủa bảy đâu đây ông đứng ở trong cái vòng tròn là bảy gì vậy hả? trời ơi sammy này không thấy gì hả đây nè ra đây đây coi dạ nè ôi sao Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi Mới thấy Chưa Sam bị chìm xuống lava luôn rồi Ôi sao rồi Cái gì kì vậy? Cái tôi đây, tôi đây đó ờ, tôi sẽ chọc vào nó thấy không cho nó đuổi theo tôi đó đuổi theo đi đuổi theo đi vô đây vô đây ờ, ok nó đuổi gần tới nè mình sẽ nhảy vô đây mình sẽ nhảy vô đây xong rồi nó sẽ đến đây xong rồi nó sẽ quê xin chui đó ha ha ha ghê chưa ghê chưa đó vậy thì bây giờ bọn mình chỉ cần dụ mấy con hất ghi đuổi theo bọn mình xong mình chạy đây nhảy qua đây là mình có thể tiêu gì được hết bọn nó rồi đúng không à, à hợp lý á Trời thôi, ơi, thôi. tôi mà, tôi mà Được rồi, ok Bây giờ chúng ta cùng nhau đi tiêu diệt con nói nào Ok mấy bạn ơi, bạn thấy cách này của mình có không thì nhớ bình luận xuống bên dưới đừng quên để cho mình một like like like like like nha các bạn let's go rồi bây giờ nè tôi giao nhiệm vụ nè sammy hãy đi qua bên uh, phía ngân hàng để tiêu diệt uh, à, à, nhà đây để đánh mấy cái con hít ghi gọi là ở bên đó còn Kairon qua rồi. bên phía ra bên hao phải không người tôi về phía giữa này ok mọi người chuẩn bị okay. nha một Đấy, con giờ dụ cái con này hai okay. con nè đuổi theo đi đuổi theo đi ba con nè đuổi, đuổi theo đi đuổi đi đuổi đi ok ok đuổi nè mình đang dụ nó đuổi theo mình các bạn ơi ui, ui Nhớ cẩn thận coi chừng bị đánh đó nha Đánh nè đánh nè à. Trời ơi đuổi theo mình đi mấy bạn ơi mấy bạn khóc kia đuổi theo mình đi đuổi theo mình đi nào mấy bạn ơi let's go let's go vậy đi theo tôi đi nào tôi cho xin chữ ký nè let's go Ôi trời ơi bạn ơi từ nãy đến giờ thì bọn mình cũng đã dụ dỗ mấy con Husky đuổi theo bọn mình được rồi nè Ok ok đi theo tôi nè bạn ơi let's go Một hàng ngang tập hợp Đó trời <laughs> ơi nhiều quá trời đất luôn bạn ơi Qua đây qua đây Có giỏi qua đây nè bắt theo tôi đi Ok bây giờ mình sẽ chạy với cái bẫy ở trường thông nha bạn Ui con chặn đường mình nè Ui ơi ai da ai da ui da trời ơi bọn nó chặn đường mình các bạn ơi mấy con này thông minh quá trời ơi trời sợ thật sự luôn á đuổi qua đây nè đuổi qua đây nè <laughs> ê đi gì mình bạn ơi ê cố anh cậy ơi cố lên đây đây đây này bây giờ để để bọn mình vô trước nha để mình vô trước cho sau đó là mấy mấy mấy mọi mọi mọi người vào nha ok vô đây vô đây vô nhanh lên vô đây vô đây ok ok ờ, ờ, ờ, đây, đây tôi đang vô tôi đang vô mọi người để xíu nha vô đây vô đây vô đây vô đây ok ok rồi chuẩn bị nào chuẩn bị nào hey nhảy qua đây ok tới đây đi nào một con hai con ba bốn năm rơi xuống dưới hết <laughs> ôi bạn ơi bạn nhìn kìa bọn nó đưa xuống dưới hết rồi bạn ơi ok yeah yeah yeah yeah bọn nó đang bị thiêu cháy rồi xong chết queo rồi ok tôi đã tiêu diệt xong đám của tôi rồi bây giờ cây lon với sam tới đi nhanh lên trời tôi đang tới nơi nè mình đang trước mặt bạn luôn rồi à. hưng kỳ nó dí mình quá trời luôn à cố lên cố lên cố lên Ủa sao mấy con vậy kìa Sao có ba con Tại gì kìa vậy Nó đuổi tôi quá trời sao đuổi cao đuổi tôi Ủa mày mà đuổi sao rồi mày có Sao có ba con đuổi theo Kai còn còn sao bị một nùi đuổi Ủa trời ơi ơi tôi xin gái này mà đuổi tôi là sao vậy vô duyên vô duyên nhiều mà ai mà tôi ao ơi lên sao ơi lên lên lên ok ok ui quả sao một cái chỗ được nó bị rơi xuống rồi nó bị rơi xuống rồi oánh là vô duyên đồ vô duyên rồi xong rồi xuống hết rồi xong rồi mấy bạn hất ghi rồi mấy bạn hất ghi rồi wow lẩu lẩu hất kia lẩu hất kia <laughs> rồi rồi ok chết kèo hết yeah ok ơi à. vậy là à. bọn mình đã tiêu diệt sạch rồi bây giờ ngoài làng không còn một con nào hết yeah. <laughs> quá đời <laughs> ok bạn ơi thì hôm nay các bạn đã thấy được cái bẫy của mình với lại là Kairon và Sammy các bạn thấy cái bẫy nào có ai hay hơn chắc chắn là bẫy của mình rồi bởi vì bẫy của mình tiêu diệt được hết đúng không ừ. <laughs> ok thì cảm ơn bạn đã xem video này nha nếu như bạn thích video này và thấy thích những cái bẫy của bọn mình thì đừng quên để để cho mình một like một share và nhấn subscribe đăng ký họ cho kênh youtube của mình nha mọi người và mấy bạn thấy cái bẫy của mình có hay không hãy nhớ bình luận xuống bên dưới cho mình biết và bạn có nghĩ được cái bẫy nào nào hay hơn thì hãy nhớ comment để cho mình làm những cái bạn khác nữa nha ok còn okay. bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau tạm biệt bye bye bye bye bye bye bye ui cái gì Ủa, sao bị hết trơn cay nè xuống <laughs> yeah tiêu diệt được cay rồi mong ơi <laughs> tạm biệt mọi người nha bye bye Hello team, hello team